bẫy trào màu dưới mưa đây anh em bội đang đấu mà mưa nên là giờ nó bỏ đấu mất rồi Nè con mồi Tara vẫn cứ chơi bình thường Chơi trong mưa luôn ạ Đành lỡ hết đôi này rồi Buồn ghê mưa quá ở trên máy quay này còn một con nữa đâu em cho màu ngay bên phải này nó qua đây mưa to quá này, ờ, anh em nhìn hạt mưa này mưa to thế không biết được thế rồi máy quay ướt hết đấy lắm rồi để bảo vệ máy quay này anh ngồi đây vừa lộ mà cái máy quay nó ướt à mưa to quá mình tìm à, chỗ ờ, lấy cái gì về đẩy à, máy quay anh em nhé ngắt video đây mồi à, tà là nha anh em <clears throat> mưa nhiều quá sợ hỏng máy quay hôm nay là ngày 13 à, Tết âm lịch mưa rất là to mưa quá éo quá chỗ nào mà mà nấp này mưa lắm nhờ nha nó chuẩn bị đánh như này thôi thôi, thôi tắt máy không học máy quay mất